Vì tôi luôn có một chiếc bụng đôi Bụng đói đói ơi là đói Trời ơi mấy bạn ơi Đói bụng quá à. Không biết giờ có gì ăn không ta hmm. Ủa? có mùi gì thơm quá vậy ta hình như là cái mùi này nó xuất phát từ trong cái ngôi nhà kia thì phải để mình vô mình xem thử coi ồ mùi gì thơm dưới vậy trời ồ oh. <gasps> oh my god mấy bạn ơi ở chỗ này có nguyên một nồi súp ngon ơi là ngon luôn nè ôi nhưng mà khoan cái nồi súp này của ai ta sao tự nhiên người ta lại nấu nấu nấu súp mà lại đem ra ngoài đây nấu là sao trời ôi trời trời thơm thơm ơi là thơm luôn bạn ơi à, ủa mà khoan cái nhà này nhìn quen quen ta hình như cái nhà nhà của ai quen lắm nè à đúng rồi đây chính là nhà của bà phù thủy ở trong làng Hero Team mấy bạn ơi Trời ơi là trời Những bạn nào mà coi video của Hero Team nhiều thì chắc mấy bạn cũng biết đến ngôi nhà của bà phù thủy này đúng không Ồ coi bộ là cái con căn nhà của bà phù thủy hôm nay không biết bà đi đâu ta hình như bà đi đâu mất tiêu anh em ơi <laughs> nhưng mà hình như là bà mới vừa nấu cái nồi súp nè trời ôi thơm quá hay là bây giờ mình xin một tí ăn chút chắc không sao đâu nha <laughs> trời ơi trời chứ giờ mình đói bụng quá à. ăn có tí chắc không sao đâu ha <laughs> cái này chắc là do ông trời thương mình cho nên là đã cho mình một cái nồi súp ngon thế này nè các bạn ơi không ăn là không được phải ăn thử miếng mới được nhầm nhầm nhầm nhầm trời ơi ngon quá mấy bạn ơi đúng là súp của phù thủy nấu lúc nào cũng ngon hết <laughs> ăn ăn thêm ăn thêm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm trời ơi là trời à, no bụng rồi các bạn ơi ngon quá à. ủa ủa ủa khoan hình như nó có cái gì đó sai sai các bạn ơi <gasps> oh my god cái gì vậy trời mấy bạn ơi tại sao tại sao mình lại bị thu nhỏ rồi có, có, có, chuyện gì vậy trời cái cái cái gì vậy ta ủa khoan từ mọi thứ xung quanh của mình nó đang đều bị phóng to rồi hết các bạn ơi kể cả cái cái cái cái rương nó cũng to hơn mình luôn nè à. ủa chuyện gì vậy mấy bạn ơi mình đã bị thu nhỏ thành tí hon rồi trời ơi là trời có khi nào có khi nào đây chính là phép thuật của bà phù thủy bà đã yểm bùa trong cái nồi súp này xong mình ăn vô rồi, mình bị bị biến thành tí hon luôn bạn ơi trời ơi không chịu đâu trời ơi biến thành tí hon kiểu này ờ, mình lỡ mình gặp con gì nó ăn thịt mình rồi sao ờ, mình phải vô mình kêu bà phù thủy mới được ờ, bà phù thủy ơi bà phù thủy trời, trời, trời ơi hình như bà đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi ơi toan rồi chẳng lẽ mình phải sống suốt đời với cái thân hình bé nhỏ thế này sao không được không được mấy bạn ơi bây giờ bây giờ mấy mấy mấy mấy mấy mấy bạn có cách nào vậy giúp cho mình trở lại thành to lớn như bình thường á bạn chỉ mình với chứ giờ mình bị biến thành tí hon mất tiêu rồi ơi à, giờ sao ta à, à đúng rồi hay là bây giờ bây giờ mình về nhà mình cầu cứu sammy đi ta mình kêu sammy cứu mình ờ đúng rồi chỉ có một mình mình bị thu nhỏ thôi còn sammy đâu bị thu nhỏ đâu mình có thể nhờ nhờ sammy giải cứu mình đúng rồi đúng rồi đúng rồi ồ đúng rồi quên mất tại sao mình quên mất là vẫn còn gọi là sammy vẫn còn anh dịch vẫn còn gọi là Kyron, Simi và các thành viên của Hero Team trời ơi đúng rồi ờ, hôm sau sao mình vẫn vẫn còn có người để để cứu mình là được rồi ờ, về nhà về nhà về nhà à, giờ sao mở cửa ta trời cái cái cửa nó bự quá à, bây giờ làm cách nào đây À đúng rồi đúng rồi Bây giờ mình sẽ nhào vô mình tung vô cái cửa nha các bạn nha Cho cái cửa nó mở ra Đấy. Dài. Chà. Ôi, mở mở được rồi, mở được rồi, mở được rồi. Sam ơi, Sammy ơi. Sammy đi đâu rồi ta? Ôi, ủa mà hmm. Hả? Hmm. Hay, mất công ngay luôn á, chuẩn bị quá trời đồ ăn mà ông Phong chưa về là sao ta? Ủa, cái gì vậy trời? Ô, hmm. mấy bạn ơi, có quá trời đồ ăn luôn. Wow, cái gì đây? sushi nè trời trời sushi nữa bạn ơi trời các bạn ơi tính ra mình bị thu nhỏ lại á xong cái miếng sushi nó bự hơn mình luôn bạn ơi còn bên đây là gì đây <gasps> hot dog trời ơi có cả kem kem kem dịch nữa nè rồi cái gì đây ờ cái này là gì đây ờ bánh quy hả thôi pizza gà quay trời, có cả thịt nướng nữa nè trời ơi nhiều quá vậy Ồ, mấy bạn ơi vậy là hôm nay sammy đang tính tổ chức một cái bữa tiệc gì đó mừng mừng mừng ủa mà mừng mừng cái chuyện gì ta ủa mà khoan ô hay là hôm nay sammy tính nấu một món ăn bí mật nào đó để cho mình ăn trời nhưng mà nhưng mà bây giờ mình bị thu nhỏ mất tiêu rồi làm sao mình ăn được đây ơi à, thôi bây giờ đừng có nghĩ đến chuyện ăn uống nữa bây giờ có muốn ăn cũng không ăn được bây giờ mình phải cầu cứu sammy mới được sammy ơi sammy sammy hình như mình nghe tiếng gì đó không ta hmm Tâm ơi ơi trời là trời tôi đang đứng ở trên cái cục thịt nướng nè bà không thấy tôi hả tôi đang đứng trên cục thịt nướng nè cứu tôi với ui phỏng phỏng phỏng phỏng phỏng phỏng trời đất ơi thôi chắc là do mình tư tưởng ở nhức đầu à thôi chắc bây giờ phải ra ngoài mua thêm ít đồ chắc bây giờ cũng hơi ít ừ, đi mua thêm ừ, chắc tí phong sẽ về xong xong ơi trời, trời rồi xong luôn các bạn ơi do mình bị thu nhỏ cho nên là Sammy không nhận ra mình rồi trời ơi là trời giờ sao đây nhưng mà giờ mình đói bụng nữa rồi chắc là ngồi đây ăn tí rồi sau đó tí nữa chờ Sam về mình cầu cứu thôi chứ sao Ai, thèm sushi quá ăn miếng sushi mới được nhầm nhầm nhầm nhầm Trời đúng là mình thu nhỏ là cũng có lợi cái ha Một miếng sushi mình ăn cho chắc bởi bụng mình luôn á <laughs> ờ, Trời ơi <clears throat> No quá mấy bạn ơi Trời ơi trời Từ nãy giờ mình ăn quá trời quá đất luôn Nhưng mà cái cái cái cái bàn nó giống như là nó không bị mất miếng nào luôn bạn Chắc là do mình bị thu nhỏ mà Ăn miếng kem nữa coi Nhầm nhầm nhầm Ngon quá Ba ông ơi Ông về một đống đồ ăn này để cho ông Phong bất ngờ ông Phong không chịu về uhm, Thế nào ông lại đi chơi game thôi chứ gì Được lắm, lần sau tôi sẽ không bao giờ làm cho ông mấy cái đồ ăn này nữa Đồ đáng ghét Ê, ê, Sam ơi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi đây nè, tôi đây nè, nhìn thấy tôi không Sam, Sam ơi Ăn cái đùi gà, cái đợi tức Sam ơi, không nhìn thấy tôi hả Sam ơi Trời ơi bạn ơi Sammy không nhận ra mình rồi Ôi, Trời trời mình bị thu nhỏ Đúng thật là bất lợi luôn á Sammy không không nhận là không nhìn thấy được mình Mà còn không nghe được tiếng của mình luôn Mình la to vậy mà Sam cũng không nghe luôn Trời ơi chẳng lẽ Chẳng lẽ suốt đời mình sẽ phải bị thu nhỏ thế này sao ừ, ừ. Thôi chắc bây giờ thế này đi bạn tạm thời chắc là mình sẽ sống ở trong cái bàn đồ ăn này luôn các bạn biết tại sao không bây giờ mà ra ngoài đường á ha thế nào mình cũng sẽ gặp một con chó con một con vịt con heo hay là con gì đó nó mà nhìn thấy mình nó tưởng mình là đồ ăn nó nhào vô nó ăn thịt mình là chết luôn á cho nên tạm thời thôi mình cứ sống ở đây ở đây có quá trời đồ ăn luôn nè tha hồ mà ăn không lo bị gọi là thu giữ ăn thịt đấy đúng không trời ơi trời ok thôi tạm thời sống ở đây vậy ui sam sam sam ừ, ông không về thì tôi không cho ông ăn luôn Ê, đập đập đập ê sam ơi ờ. tôi tôi đây nè tôi đây nè không thấy tôi hả trời trời trời ơi sammy không thấy mình nữa bạn ơi sam ơi bà làm ơn bà nghe tôi nói đi mà ừ. sam ơi trời ơi là trời rất dễ sợ luôn bây giờ nướng cái đùi gà ăn này cho đỡ bất khổ ừ, ghê luôn à Ôi, hmm. đùi gà thơm quá Mà khoan từ bây giờ không phải lúc lúc để ăn Trời ơi, trời sao mình cứ cứ, cứ nghĩ đến chuyện ăn không vậy mình, ờ, mình, mình phải nhảy, mình phải nhảy nhảy lên trên cái đùi gà mới được ấy rồi xong té rồi à, Nhảy lên trên đùi gà hey ok mình đã nhảy được lên trên đùi gà rồi các bạn ơi ok mình sẽ đứng ở đây mình kêu sam nha sam ơi sam ơi bà thấy tôi không tôi tôi tôi tôi tôi nè phong phong nè sam ơi sam không nghe mình nói luôn hmm, sao cứ nghe thấy tiếng gì vậy ta tôi tôi à. nè tôi nè bà bà nghe bà nghe thấy tiếng tôi nè trời ơi bà không nghe luôn bạn à. ơi <laughs> thôi tức quá bây giờ nướng được gà ăn chứ là Tỉnh sao ơi sam ơi dạ, làm ơn nghe ôi cháy, cháy. ai no cứu tôi với trời, trời, trời, trời, trời ơi bạn ơi Ôi, may quá chạy kịp xém nữa bị biến thành heo quay luôn rồi thôi bây giờ mình phải về nhà mới được Ủa? Hmm, cái ông này đến tận bây giờ mà chưa về à Được lắm, ông to gan lắm Phong ơi Tôi cho ở ngoài đường luôn Ê, khóa cửa tôi về rồi nè ủa tôi tôi về rồi nhưng mà tôi bị biến thành tí hon chứ bộ ê sam ơi sam bà bà đóng cửa luôn các bạn ơi mở cửa ra ủa xong không được mở cửa ra trời ơi bà khóa cửa luôn rồi làm ơn đi sam ơi cứu tôi đi tôi ngoài đây nè trời <laughs> ơi bây giờ gọi là không có đồ ăn mà còn bị nhốt ngoài đường nữa vậy là chết mình rồi giờ sao hay ta rồi đành đành phải chui xuống cái gốc cây đứng ở đây gọi là chờ có ai đi ngang qua cầu cứu chứ giờ biết sao ai đói quá à. trời là trời có gì ăn ta ủa gì vậy ê, ê ui ui cái gì vậy ô trời ơi các bạn ơi một con gà siêu to khổng lồ ủa mà khoan hình như con con gà nó cũng không to lắm mà chẳng qua là mình bị thu nhỏ trên mình nhìn thấy con gà to vậy thôi ê ê bình tĩnh bình tĩnh bạn bạn gà ơi mình mình không phải là đồ ăn đâu mình mình mình mình là người khổng lồ đó bạn mà đụng vô mình là là sắp tới mình mà biến biến lại thành khổng lồ là mình sẽ ăn thịt bạn đó ê, ui, ui, ui bạn gà ơi tha cho mình đi bà ấy, ui thôi mình xin lỗi mà hồi nãy mình nói giỡn chứ mình làm sao ăn ăn thịt bạn được mình xin lỗi ui ơi tha đi mà đừng có cắn phong mà làm ơn ai ai cái gì à <gasps> oh no à, con gà no mày mày mày, mày tránh xa ra tránh xa ra mày, mày mày không được lại gần tao không được lại gần tao đi ra trời là trời tao không phải đồ ăn đâu thịt tao toàn là mỡ không à mày ăn không được đâu mày ăn là mày sẽ bị mỡ trong máu rồi mày sẽ chết đó trời là trời tao còn có 5 máu à đừng ăn tao bà à, à. mày nè mày hả mày trời ơi à, trời cuối cùng cũng giết được nó rồi Ai, trời nhưng mà bây giờ cái hố này nó cao như thế này thì làm sao mà lên trên được đây Ai, đúng là xui xẻo gì đâu luôn trời hết gọi là bị biến thành tí hon rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà sau bị con gà dí theo đòi ăn thịt rồi giờ lại còn rơi xuống cái hố này nữa trời ơi giờ sao Chẳng lẽ suốt đời sống ở dưới đây trời Ai, Ồ khoan Hình như là có cái đùi gà <gasps> May quá trời ơi Mình vừa giết con gà xong mình có cái đùi gà bạn ơi Thôi cũng đỡ Cũng có đồ ăn để để sống ở dưới đây một thời gian Ai, Cái đùi gà này mình ăn chắc cũng được 3 ngày mới hết á Sam ơi Sammy ơi Trời, trời không ai nghe mình hết mình nhỏ xíu thế này làm sao người ta nghe mình nói được Ây, mấy bạn ơi mấy bạn hãy giúp phong cái này nha mấy bạn làm ơn giúp phong đi là mấy bạn hãy qua bên kênh của sammy nè mấy bạn hãy gọi là comment ở trên video của sam á là kêu sam gọi là lại gần một cái hố ở gần nhà ở kế bên nhà luôn á để giải cứu phong nha chứ giờ phong bị mấy hành tí hon rồi phong bị nhốt dưới đây mãi mãi luôn rồi không bao giờ lên chơi được luôn á nếu mà không có ai cứu là mình toan luôn á bạn ơi Ây, giờ sao hay ta <laughs> chết tôi rồi